Vâng, xin chào mừng toàn thể à, quý khách hàng đã tiếp tục quay trở lại với kênh bán hàng của chúng tôi trên YouTube và trên fanpage. Trước khi à, đi vào à, đánh giá chi tiết sản phẩm ngày hôm nay, lời đầu tiên chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã luôn luôn đồng hành cũng như là theo dõi ủng hộ kênh chúng tôi trong suốt thời gian qua. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi trên mỗi từng sản phẩm bằng cách là để làm một like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh của chúng tôi để luôn luôn là người đầu tiên là người đầu tiên à, nhận được à, những video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô Kiên Anh. Tất cả những à, đăng ký của quý khách đều được chúng tôi đăng ký lại để giúp cho quý khách có một cái lượng đăng ký nhất định. Quay trở lại với chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay, ô tô Kiên Anh xin trân trọng giới thiệu đến khách hàng một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc. Đó là chiếc sang dòng Corando hai chỗ số sàn máy dầu sản xuất uh, cuối năm 2004 đăng ký lần đầu năm 2009 chiếc xe này uh, nhập khẩu nguyên con máy dầu 2.9 đã được uh, ờ, lên turbo đây là dòng xe dạng uh, van hai ghế tuy nhiên uh, cái sự đăng kiểm của nó là vẫn là 6 tháng một lần cho đến uh, hết đời chứ không uh, phải là 3 tháng một lần như trước đây nữa đây à, là dòng xe địa hình có khoảng sáng gầm cao cho nên là đi ở rất nhiều địa hình khác nhau đặc biệt là những à, địa hình à, đồi núi phải nói là chiếc xe này rất là thích hợp cho những ai mà có cái sở thích à, khám phá ở mọi địa hình của đất nước Việt Nam thì hiện nay chiếc xe này đang được ô tô Kinh Anh bán với giá là 168 triệu đồng giá trên đã bao gồm phí rút hồ sơ cũng như là vận chuyển vận chuyển cho khách hàng trên toàn quốc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 phải nói là chủ nhân của chiếc xe này à, rất là yêu xe cho nên là đã chăm chút cho chiếc xe của mình phải nói là cực kỳ là êm đây là dòng xe nhập khẩu nguyên con hàng nội địa của Hàn Quốc sản xuất năm 2004 à, đăng ký lần đầu năm 2009 dòng xe máy dầu nhưng mà máy nổ êm như máy xăng xe chạy à, đầm chắc êm ái hệ thống cách âm cũng khá là tốt giảm sóc à, cũng khá là êm nhờ cái à, hệ thống à, treo sau dùng treo lò xo liên kết 5 thanh và có một cái thanh cân bằng để chống lật đây đây là bánh trước ở bên tài mâm đúc 6 chấu còn zin khoảng sáng của gầm rất là cao vỏ xe cũng còn khá là mới toàn bộ học dè cũng như là hệ thống cua lốp khá là đẹp khá là chắc chắn quay cận cảnh và chi tiết Phần học dè cho quý vị à, có thể à, quan sát. Logo thương hiệu à, Corando. Phải nói là chủ xe chăm sóc xe khá là tốt, rất là tỉ mỉ, trang trí rất là nhiều các cái họa tiết làm cho chiếc xe nhìn rất là ngầu. Đây là cánh cửa trước ở bên tài đây. Phần tắp bi, các cái tấm nhựa vẫn còn rất là đẹp. toàn bộ keo chỉ cũng như là hệ thống gioăng cao su vẫn còn à, đầy đủ không hề thiếu mà một phân đoạn nào các cái à, nút bấm cửa kính à, cũng vẫn còn hoạt động rất là tốt đấy vô lăng bốn chấu có trang bị trợ lực cho nên là đánh lái cũng khá là nhẹ nhàng khung cửa cột đấy quý vị có thể thấy còn rất là đẹp rất là phẳng view không hề có cái hiện tượng gì là cong vênh cả vẫn còn đầy đủ các cái tem ở trên ờ, cánh cửa của chiếc xe bệ lên xuống này các cái ờ, nút bấm ờ, chỉnh gương điện cũng như là phun rửa kính xe tất cả vẫn còn hoạt động rất là tốt vô lăng bốn chấu có trang bị hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái khá là nhẹ nhàng hộp số sàn 5 cấp ra vào số cực kỳ là nhẹ nhàng êm mượt không có hiện tượng gì là sóc số cả bảng đồng hồ với cái kiểu bảng đồng hồ 5D tất cả vẫn còn à, hoạt động rất là tốt xe cũng à, trang bị cái hệ thống à, điều hòa hai chiều làm lạnh khá là sâu với các cái núm điều khiển cũng rất là dễ dàng thao tác thuận tiện cho quý khách toàn bộ phần tắp lô của chiếc xe cũng khá là đơn giản và tinh tế các cái tấm nhựa của phần tắp lô cũng còn rất là đẹp còn đây là cụm bánh sau ở bên tài đây đây mâm đúc 6 chấu vỏ bánh xe cũng còn à, khá là mới toàn bộ cái à, phần hộc dè hệ thống giảm sóc ở bánh sau còn khá là tốt khá là đẹp phần gầm xe đây quý vị cũng rất là đẹp rất là chắc chắn khoảng sáng của gầm xe rất là cao cho nên là đi được à, rất là nhiều địa hình gầm xe rất là sáng chưa hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả không một vết hàn nứt ở trên gầm của chiếc xe này còn đây là đệ cụm đèn hậu với à, ba đèn à, dọc vẫn còn à, rất là đẹp bánh dự phòng hay còn gọi là bánh sơ cua cũng vẫn cần được trang bị đầy đủ với dạng là bánh treo tất cả các cái cụm đèn hậu vẫn còn hoạt động rất là tốt không hề có cái hiện tượng gì là hoen ố hay là nứt vỡ cả đây là khoảng sáng gầm ở phía sau đây quý vị toàn bộ cái à, các cái à, đầu rô tin cũng như là hệ thống dẹp sóc cũng rất là tốt rất là chắc chắn không hề có cái hiện tượng gì là gì chết hay là mục mọt cả chúng tôi cam kết chiếc xe này là không hề có đâm đụng hay là ngập nước còn đây là phần à, tắp bi của cốp ở phía sau phần nhựa cũng còn khá là đẹp toàn bộ cái khoang cốp quý vị có thể thấy rất là rộng rãi hệ thống keo chỉ cũng như là gioăng cao su còn đầy đủ không hề thiếu một à, phân đoạn nào cả các cái phần nhựa cũng vậy trong khoang nội thất phải nói là còn à, khá là đẹp còn đây là cụm à, bánh sau ở bên phụ đấy chắc cũng không cần phải nói quá nhiều quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ phần vỏ xe học rè còn khá là chắc chắn với giá là 168 triệu đồng giá trên đã bao gồm à, phí rút hồ sơ cũng như là phí vận chuyển cho quý khách hàng ở xa đây là cánh cửa ở bên à, phụ phần tắp đi còn khá là đẹp khung cửa hệ thống giòn cao su keo chỉ còn đầy đủ không hề thiếu mà một phân đoạn nào cả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 đây là gầm xe quay từ ở bên ờ, hông bên phụ đây đấy phải nói là gầm xe rất là chắc chắn khoảng sáng ờ, gầm rất là cao đi được rất là nhiều địa hình đặc biệt là những địa hình ờ, đồi núi phải nói là dòng xe này rất là thích hợp cho những anh em mà có cái sở thích tìm hiểu mọi địa hình của đất nước Việt Nam còn đây là cụm bánh trước ở bên phụ mâm đúc 6 chấu khá là đẹp rất là chắc chắn chỉ với giá là 168 triệu đồng chúng ta đã sở hữu một chiếc à, xe địa hình gầm cao máy dầu sau đây thì à, chúng ta cùng à, tìm hiểu phần máy của chiếc xe này xem như thế nào nhé sang dòng Corando trang bị một cái động cơ dầu 2.9 và máy cũng đã được lên turbo đây cũng chính là dòng máy được lắp ở trên chiếc Mercedes-Benz Dòng máy này à, nổi tiếng bền bỉ nhất của hãng à, Mercedes. Phần à, tấm nỉ cũng vẫn là zin theo xe. Đấy, vẫn còn nguyên cái tem nhãn ở trên nắp của cabo. Rất là rõ ràng. Vẫn còn nguyên. Quay cận cảnh phần hốc xe cho quý vị thấy rõ toàn bộ phần máy rất là sạch sẽ khô ráo không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhất cả Đấy, máy sang rông hộp cầu trì hộp trà le được uh, vẫn còn đầy đủ và hoạt động uh, rất là tốt vẫn còn đầy đủ các cái uh, vị trí sơ đồ vị trí của cầu trì cũng như là dây le ở trên cái hộp này bình ắc quy cũng à, mới thay toàn bộ thanh rằng thanh rằng đầu xe khá là đẹp Vậy thì à, với giá là 168 triệu đồng Một cái giá hợp lý cho dòng xe địa hình hai chỗ số sàn máy dầu Sản xuất năm 2004 Đăng ký lần đầu năm 2009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 sau đây thì à, chúng tôi nổ máy à, cho quý vị à, nghe xem là chiếc máy xe này chạy như thế nào nhé đấy máy đang nổ đây quý vị phải nói là máy nổ rất là êm như máy xăng không hề có cái hiện tượng gì là hòa ga giống như là những dòng máy dầu khác tất cả các chi tiết ở phần máy vẫn còn rất là đẹp rất là sáng những máy nổ rất là nhỏ êm máy dù đây là máy dầu nhưng mà tiếng máy của dòng máy này à, êm như máy xăng đó là do cái động cơ này à, là loại à, năm máy và Subat dùng con đội thủy lực cho nên là triệt tiêu được cái tiếng có của dàn cò Subat chiếc xe này cho cái dòng công suất là lên tới 120 mã lực và cái mô men xoắn là 250 Nm toàn bộ phần máy của nó như quý vị thấy còn khá là đẹp rất là sạch sẽ không hề có hiện tượng gì là đổ dầu nhất cả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 rất là đẹp hoạt động à, rất là tốt đấy chiếu sáng rất là xa rất là thích hợp à, cho những à, anh chị mà có cái sở thích đi khám phá ở mọi địa hình của đất nước của Việt Nam còn đây là cùng đèn phía sau đây toàn bộ vẫn còn hoạt động rất là tốt rất là nhiều đèn đèn xin nhang tất cả vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả chiếc xe có như thế nào ô tô kinh anh mô tả đúng như vậy giúp uh, cho những khách hàng ở xa uh, có thể uh, theo dõi và cảm nhận được uh, 80 đến 90 phần trăm về chất lượng của chiếc xe Vậy thì với giá là 168 triệu đồng một cái giá hợp lý cho dòng xe địa hình hai chỗ số sàn máy dầu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 5D nổi bật và cuối cùng thì à, chúng ta cùng à, trải nghiệm chiếc xe này vận hành trong cái à, cung đường nội ô thành phố Rạch Giá xem như thế nào nhé đây quý vị thấy máy đề rất là nhẹ nhàng máy nổ êm máy dầu nhưng mà nổ êm như máy xăng hộp số sàn 5 cấp vào số sang số rất là êm mượt tăng tốc máy rất là bốc hệ thống điều hòa hai chiều làm lạnh cũng khá là mát hệ thống cách âm của chiếc xe cũng khá là tốt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 và đừng quên đăng ký để là người đầu tiên nhận được à, những video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại xe đã qua của sử dụng của ô tô Kinh Anh. Trân trọng cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.